Xin ờ, chào các bạn nhé Hôm nay mình ờ, xin ờ, hướng dẫn đến các bạn cái cách ừ, thay đổi tên kênh YouTube thì đây hiện tại là cái tên YouTube của mình nhé thì mình đã hiện tại đang muốn đổi sang cái tên là kênh Phổ TV đấy thì mình làm như sau đầu nhé bạn à, à, chú ý vào vào vào, vào youtube.com nhé thì sau sau đó là bạn à, nhìn à, đến cái um, góc phải của màn hình ấy, trên, ở cái biểu tượng của biểu tượng ảnh đại diện ừ, của cái YouTube ấy thì bạn kích kích chuột trái à, sau đó hướng đến là cái phần cài đặt ừ. Ờ, đấy trong phần gầy đặt này cái phần, à, đây nếu mà trong trường hợp bạn chỉ cần nhớ cái uh, ờ, uh, youtube.com xuyệt account là các bạn cũng sẽ vào cái phần này rồi à, tiếp theo thì các bạn nhấn đến, hướng đến cái uh, vị trí kênh của bạn và nhấn chỉnh sửa trên Google Đấy thì ờ, đến đây thì bạn sẽ chuyển một cái tên kênh nào mà bạn mong muốn ví dụ của mình là phố TV ờ, à, mình xác nhận là ok đổi tên đây và mình ờ, xác nhận đổi tên ạ đấy hiện tại tên của mình đổi thành phố TV rồi ạ đấy nếu mà các bạn À, có cái câu hỏi gì hoặc là nhận xét gì thì à, à comment lại à, giúp mình ạ hoặc là nếu các bạn mong muốn mình hướng dẫn một cái bài bài bài gì đó chuyên sâu ấy thì các bạn cũng comment nhé thì để mình có cái bài hướng dẫn thì lại phụ tùy thuộc vào cái mong muốn của bạn thì lúc đó mình vẫn biết được là ừ, bạn đang cần gì để mình có thể tư vấn hoặc là mình có thể nghiên cứu sâu hơn để hướng dẫn đến các bạn cho các bạn à, tránh mất ừ, được cái thời gian tìm hiểu mà như ngày trước mình làm ấy à, mình xin cảm ơn